Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi. Xin hãy diệt chúng nó đi tùy sự chân thật Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian trưng. Mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Chương 15 Và có mấy người từ xứ Jude đến dạy các anh em rằng nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhưng đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phaolô và Banaba với mấy người đó. Người ta nhất định Phaolô và Banaba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Vậy, sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phoenici và xứ Samari thuật lại sự người ngoại trở về đạo và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee đã tin đạo đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Fierre đứng dậy nói cùng chúng rằng Hỏi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu Vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch Vậy bây giờ cứ sao anh em thử Đức Chúa Trời Gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi Trái lại chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu Chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy Cả hội đồng đều lắng lặng nghe Banaba và Phaolô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia Cơ cất tiếng lên rằng, Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon có thuật thế nào lần thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dân cho danh Ngài. Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri vì có chép rằng, Rồi đó, ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này, có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp môi xe bởi mọi ngày sa bát trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy kế đó các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phaolô và Banaba đến thành Antioch ấy là Jude cũng gọi là Basaba và Sila là hai người đứng đầu trong hàng anh em rồi giao cho hai người bức thơ như sau này các sứ đồ trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch trong xứ Syria và xứ Cilici bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Banaba và Phaolô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Jude và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiên giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy khi các người đó đã từ giả hội thánh xuống thành Antioch nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi Jude và Sila chính là kẻ thiên tri cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ khỏi ít lâu anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Nhưng Phaolô và Banaba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phaolô nói với Banaba rằng: "Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa xem thử ra thế nào." Banaba muốn đem theo dân cũng gọi là Mát. Nhưng Phaolô không có ý đem Mát đi với vì người đã lìa hai người trong xứ Bamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Banaba đem mát cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phaolô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền chương 11 Vả, dân sự bèn lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se. Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-bê-ra, vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sinh lòng tham muốn, đến đổi dân Israel lại khóc nữa mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Egypto, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Vả mana hình như hột ngò, sắc như trân châu. Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay hay là giả bằng cối giả, nấu trong một cái nồi và làm bánh. Nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì mana cũng xuống nữa. Vậy, môi nghe dân sự khóc mỗi người ở trong nhà mình tại nơi cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó. Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài và sao Ngài lại chiếc gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sinh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng, hãy ẩm dân này trong lòng ngươi như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này, bởi vì họ khóc về tôi mà rằng, hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thấy một mình gánh hết dân sự này, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng mô se rằng Hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bực trưởng lão Israel Tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc Đứng tại đó với ngươi Đoạn Ta sẽ ngự xuống Nói chuyện tại đó với ngươi Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó Để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi Và ngươi không phải gánh một mình ngươi phải truyền cho dân sự rằng, ngày mai phải dọn mình ra thánh thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chứng lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ ai Egypto. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là hai mươi ngày đâu. Nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ai-áp-tô? Môi-se thưa rằng trong dân sự tôi đương ở đây có 600.000 người đàn ông mà Ngài có phán rằng ta sẽ phát thịt cho dân này ăn trong một tháng trọn. Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển Đến đổi được đủ cho họ sao Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng Tay của Đức Giê-hô-va há đã vắng lại sao Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi Có xảy đến hay chăng Môi-se bèn đi ra Thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự Rồi nhóm hiệp 70 người trong bực trưởng lão của dân sự Đặt để xung quanh trại Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se. Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân. Một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát, được thần cảm động, nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng en và mê nói tiên tri trong trại quân. giô con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng Hỡi Môi-se, Chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Môi-se đáp rằng Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân. Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những chim cuốc đến vải trên trại quân và xung quanh. Bên này trải ra dài chừng một ngày đường đi và bên kia trải ra dài chừng một ngày đường đi, khỏi mặt đất chừng hai thước bề cao. Dân sự đứng dậy lượm những cuốc trong ngày đó đêm đó và trọn ngày sau. Ai lượm ít hơn hết có 10 ô me. Người ta căng nó ra khắp chung quanh trại quân. Thịt vẫn còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự. Hành dân sự một tai vạ rất nặng. Người ta đặt tên chỗ đó là Kiprot Hathava, vì tại đó người ta chôn dân sự sinh lòng tham muốn. Từ Kiprot Hathava, dân sự đi đến Haxerot, rồi ngừng lại tại đó. Chương 12 Miriam và Aaron nói hành môi về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình môi mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. và môi là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chim bao tôi tớ mô xe ta không có như vậy người thật trung tín trong cả nhà ta ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố và người thấy hình đức giê-hô-va vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là mô xe sao như vậy cơn thạnh nộ của đức giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người ngài ngự đi khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng, Ôi lại Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con xảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong bảy ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hatserot và hạ trại trong đồng vắng Pha-rang. Chương 13 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng Hãy sai những người đi do thám xứ an là xứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, môi xe từ đồng vắng Pha-rang sai các người này đi. Hết thảy là quan trưởng của dân Israel. Đây là tên của các người ấy. Về chi phái Ruben, Samua, con trai Saku. Về chi phái Simeon, Sa-phát, con trai của Hori. Về chi phái Juda, Caleb, con trai của Jephune. Về chi phái Isaka, ganh con trai của Joseph. Về chi phái Ephraim, Hoshe, con trai của Nun. Về chi phái Benjamin, Phan Thi, con trai của Raphu. Về chi phái Sabulon, Gadien, con trai của Sodi. Về chi phái Joseph, nghĩa là về chi phái Manasse, Gadi, con trai của Sushi. Về chi phái Dan, Amien, con trai của Gemali. Về chi phái Asher, Shethu, con trai của Mikael, về chi phái Nephtali, Napbi, con trai của Vapsi, về chi phái Gác, Guen, con trai của Maki. Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Và Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê. Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Canaan và dặn rằng, từ đây hãy lên Nam Phương và vào miền núi, rồi sẽ thấy xứ đó ra sao dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều, xứ dân đó ở thể nào, nếu tốt hay xấu, các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy, đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bây giờ nhằm mùa nho sớm. Vậy các người đó đi lên do thám xứ từ đồng vắng xin cho đến rê hốt đi về Hamas. Họ bắt từ hướng nam đi lên, đến thành Hebron, là nơi có Ahiman, Sheshai và Tanmai, con cái của Anak. Và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước Soan là thành của xứ Egypto. Các người đến khe Escon, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Escon vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám sứ trong 40 ngày trở về. Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, Aaron và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pharan tại Cade mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật này hoa quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạng, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Dân Amalek ở miền Nam, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé Jordan. Caleb bèn làm cho dân sự đương lầm bầm của Môi-se nín lặng đi mà nói rằng Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn,